Xin chào các bạn Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một bài toán xác suất Về cái nội dung là quy luật phân phối xác suất Như vậy đọc cái bài toán này Thì các bạn phải cố gắng phân biệt được nó là thuộc cái quy luật phân phối xác suất nào Sau đó chúng ta mới làm được Còn nếu như các bạn chưa phân biệt được Thì chúng ta không không có cái hướng giải quyết Các bạn hình dung không Cho nên chúng ta phải cố gắng xem kỹ coi nó thuộc cái quy luật phân phối xác suất nào rồi sau đó mới giải được bây giờ chúng ta cùng nhau đọc đề xác suất để một máy sản xuất được một sản phẩm đạt tiêu chuẩn là không phải chính độc lại xác suất để mà một cái máy nó sản xuất ra một cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn là không phải chính. bây giờ chúng ta chúng ta cho cái máy này nó sản xuất ra 6 sản phẩm chúng ta cho cái máy này nó sản xuất ra 6 sản phẩm các bạn và sau và chúng ta tính xác suất để có ít nhất 5 sản phẩm đọc lại xác suất để có ít nhất 5 sản phẩm trong 6 sản phẩm được sản xuất ra là sản phẩm đạt tiêu chuẩn được không chúng ta tính xác suất để có ít nhất 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn trong 6 sản phẩm do máy này sản xuất ra chúng ta có bốn đáp số bây giờ các bạn có 45 giây để đọc và suy nghĩ bài tập này sau đó chúng ta sẽ tìm ra đáp số đúng các bạn có 45 giây bắt đầu Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sửa bài Các bạn thấy rằng là chúng ta cho máy sản xuất ra 6 sản phẩm Chúng ta cho máy sản xuất 6 sản phẩm có nghĩa là chúng ta thử 6 lần đúng không? Chúng ta thử 6 lần à, Thử bằng cách nào? Chúng ta thử bằng cách là chúng ta sản xuất ra một sản phẩm Chúng ta lại sản xuất ra sản phẩm thứ hai Chúng ta lại sản xuất ra sản phẩm thứ ba Chúng ta thử 6 lần Như vậy chúng ta có N bằng 6 đúng không? Vậy là chúng ta thử 6 lần chúng ta có 6 6 lần thử và xác sức để mỗi lần thử như vậy ra được cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn là 0,9 xác sức để mỗi lần thử như vậy nó ra được cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn là 0,9 như vậy cái bài toán này chúng ta có hai thông tin thứ nhất là số lần thử đúng không và thứ hai là xác sức trong mỗi lần thử chúng ta có hai thông tin thứ nhất là số lần thử và thứ hai là xác sức trong xác sức để mà sản xuất ra cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn trong mỗi lần thử vậy thì cái bài này nó có hai thông tin nó trùng khớp với cái phân phối gì các bạn nó trùng khớp với cái phân phối nhị thức đúng không chúng ta đọc đề mà chúng ta phân biệt được ít có phân phối nhị thức vậy ít là cái gì biết là cái gì các bạn nhìn thấy ít là cái gì chúng ta phải suy nghĩ có ít là cái gì ít nó là cái số sản phẩm đạt tiêu chuẩn trong 6 sản phẩm được sản xuất ra các bạn hình dung được không như vậy cái con số này là không phải chính không phải chính là gì không phải chính là xác suất để sản xuất ra cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn chính vì lẽ đó chính vì lẽ đó ít sẽ là cái gì là số sản phẩm đạt tiêu chuẩn trong 6 sản phẩm sản xuất ra trong 6 sản phẩm sản xuất ra được không vậy thì bây giờ nhân đây chúng ta nâng cao lên chúng ta nâng cao lên chúng ta đặt y chúng ta đặt y như thế này như thế này các bạn như thế này thì sao thì y là cái gì chúng ta thấy rằng nè một là gì chúng ta thấy rằng không chín là xác suất để sản xuất ra một sản phẩm đạt tiêu chuẩn vậy thì không một là xác suất để sản xuất ra một sản phẩm không đạt tiêu chuẩn không đạt tiêu chuẩn vậy thì y là gì y là gì các bạn y là số sản phẩm không đạt tiêu chuẩn bởi vì cái cái này là xác suất không đạt tiêu chuẩn nhắc lại y là số sản phẩm không đạt tiêu chuẩn trong 6 sản phẩm được sản xuất ra các bạn hình dung được không đây chỉ là mở rộng thêm cho các bạn thôi nha mình chỉ mở rộng cho các bạn thôi nhưng mà các bạn đừng có tập trung vào cái chỗ này các bạn hãy quay lại vấn đề chính của chúng ta chúng ta tập trung vào cái chỗ này được không à, ít là số sản phẩm đạt tiêu chuẩn bởi vì cái xác suất này là xác suất đạt tiêu chuẩn ít là số sản phẩm đạt tiêu chuẩn trong 6 sản phẩm được sản xuất ra đúng không rồi chúng ta bây giờ chúng ta mới đọc đề chúng ta coi coi nó hỏi cái gì đây tính xác suất để có ít nhất năm ít nhất năm sản phẩm đạt tiêu chuẩn tức là sao tính xác suất đúng không để cái số sản phẩm đạt tiêu chuẩn nó sao các bạn để cái số sản phẩm đạt tiêu chuẩn nó ít nhất năm à vậy thì bây giờ ít nhất năm là bao nhiêu ít nhất năm nhất năm có nghĩa là lớn hơn bằng năm ít nhất năm là lớn hơn bằng năm nha các bạn các bạn lưu ý chỗ đó ít nhất năm tức là ít nó lớn hơn bằng năm đúng không nè tính xác suất để có ít nhất năm sản phẩm ít nhất năm sản phẩm đạt tiêu chuẩn đúng không mà sản phẩm đạt tiêu chuẩn là gì là ít đúng không như vậy là tính xác suất để cái số sản phẩm đạt tiêu chuẩn này nó nó ít nhất năm tức là nó lớn hơn bằng năm như vậy thì các bạn thấy rằng là ít lớn hơn bằng năm lớn bằng năm ở đây chúng ta chọn ra à, chúng ta sản xuất ra 6 sản phẩm thì số sản phẩm đạt tiêu chuẩn mà lớn bằng năm có nghĩa là 5 hoặc 6 đúng không 5 hoặc 6 như vậy nó chính là xác suất để cho ít bằng 5 hoặc hoặc các bạn hoặc hoặc đúng không hoặc xác suất để ít bằng bằng 6 đúng không x bằng 5 hoặc x bằng 6 đúng không tức là như thế này nè các bạn hoặc là các bạn như vậy thì x bằng 5 x bằng 5 các bạn nếu như các bạn làm biến các bạn làm biến các bạn có thể ghi là B5 cộng B6 cũng được tức là B5 tức là xác suất để x bằng 5 các bạn ghi tắt là B5 xác suất để x bằng 6 các bạn ghi tắt là B6 rồi tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái công thức Bernoulli chúng ta cùng công thức Bernoulli để chúng ta tìm xác suất x bằng 5 đó là đó là gì đây xác suất khi x bằng 5 đó là C56 của P mũ 5 tức là 0,9 mũ 5 và Q Q tức là 0,1 các bạn Q mũ 1 1 đây tức là lấy 6 trừ 5 các bạn chúng ta là mũ 5 đúng không B mũ 5 và Q mũ N trừ K tức là 6 trừ 5 là 1 hoặc hoặc là các bạn làm phép phép cộng tức là C gì đây C66 P là 0,9 mũ 6 nhân cho 0,1 mũ 0 cái 0,1 mũ 0 này các bạn khỏi ghi cũng được khỏi ghi cũng được ha rồi như vậy thì tới đây các bạn sẽ lấy máy tính ra để các bạn bấm máy các bạn mở máy tính lên các bạn bấm là chúng ta lưu ý rằng là C56 C56 thì nó bằng 6 như vậy các bạn bấm 6 thôi đúng không nhân cho 0,9 mũ 5 mũ 5 đúng không và nhân cho 0,1 mũ 1 mũ 1 thì ta khỏi mũ cũng được không rồi cộng cho cộng cho C66 là mấy C66 là 1 khỏi bấm luôn 0,9 mũ 6 ta bấm 0,9 đúng không mũ 6 và à, không là bằng một ta khỏi bấm cũng được hay như vậy ta bằng kết quả của chúng ta ra là là không à, không tám tám năm năm năm bảy bảy ba tám à, 57 5735 năm chúng ta chọn được đáp án C đáp án C là không tám tám năm bảy ba năm rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi bài tập này chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng tiếp theo